Hmm, Sammy ơi hmm. Tự nhiên tôi thấy buồn quá Sao buồn? Tại vì mấy tháng nay á, tôi toàn làm việc không à Không có thời gian đi chơi, buồn ừ, Cũng đúng Thường thường á, buồn mấy làm gì không? Làm gì? Đi chơi Đi chơi hả? Đúng đúng hmm. Đi chơi thì cũng được á Nhưng mà bây giờ đang trong thời gian làm việc mà Đi chơi rồi Hello Team la bằng mình rồi sao? Hmm. Ừ, Còn cách Cách gì? Hay là tụi mình đi trốn đi Trốn hả? Sam ơi đi trốn với Phong ừ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi Đúng này Trốn Hero Team đi chơi ừ. Ok Một ngày trốn Hero Team đi chơi Let's go Ok mấy bạn ơi Cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trốn Hero Team đi chơi nào <laughs> Let's go À quên à quên Phải mở cửa cho Sam chứ Mình là người đàn ông ga lắng bạn hiểu không Xuống rồi Ai quên đâu tóc của Sam có màu cầu vồng các bạn ạ Ok, let's go Ok bạn ơi, và hiện tại là mình và Sammy đã trốn Hero Team thành công Bọn mình đang đi chơi nè à, Một tí nữa chắc là mình với Sammy sẽ cùng nhau đi xem phim nè Đi uh, chơi nè, đi ăn nè và đi phố đi bộ nói chung sẽ có rất là nhiều chỗ để đi chơi luôn hôm nay là ngày của bọn mình à hôm nay chính là khách sạn mà bọn mình đã thuê để mình ở thì ờ, thật sự là cái phòng này rất là đáng tiền các bạn cực kỳ đẹp phòng cực kỳ đẹp luôn nha và ở đây cái đáng tiền nhất các bạn biết là gì không ừ. Trời nguyên ôi nguyên cái thế giới nè. Oh các bạn có thể thấy là khi chúng ta ở đây chúng ta có thể thấy được nguyên toàn cảnh của Huế luôn bạn ơi. Đây Sammy quay khắp nơi cho mấy bạn xem. Đây, đi. trời ơi, tôi sợ độ cao ông nội ơi. Trời, ơi, tôi quay chọc đeo quá. Nước quá đây em ở đây quay tiktok đẹp nha ờ ở đây quay tiktok hơi bị đẹp luôn á à các bạn có thể thấy được toàn bộ huế luôn các bạn ơi cực kỳ đẹp luôn nha chỗ này là giường ngủ nè các bạn đó thì à, trời ơi đẹp uh, đáng lẽ luôn các bạn là mình phải thuê một cái phòng mà đến hai cái giường lận nhưng mà rất tiếc là đã hết phòng rồi cho nên là mình chỉ có thuê được một cái phòng một giường ngủ thế này thôi tôi biết rồi bây giờ nha tôi nằm đây nè nằm trong nhà còn ông nằm trong này đó đẹp không tối phong sẽ ra ngoài đây ngủ bạn ơi sammy đuổi ông ra ngoài đây rồi. chứ sao nữa trời ơi trời ông nghĩ sao vậy đây nằm thử quay em không nằm quay ở giường đây là đây là đây là cái giường mà ông đem nào cũng sẽ ngủ nè em không? không em không Ôi, em nha thoải mái luôn á đâu em hả à? cực kỳ thoải mái luôn ok đâu, tôi ngồi thử quay <laughs> em ở đây chúng ta có thêm một cái tivi nữa bạn ơi trời ơi tối chúng ta có xem phim cái gì mà giàu có gì vậy trời ở đây thì à, à đây là để đồ thôi quần áo thôi Đâu. còn đây là phòng tắm nè trời ơi trời uh. em nằm được không cái thùng tắm gì bé xíu vậy nha, có hồ bơi nha gì bé xíu vậy như thế này thôi đủ rồi em sao tắm trời tự nhiên nó trong suốt tại sao tắm trời ơi tất nhiên là phải có rèm rồi bà à. đây nhìn nè ui ui xịn vậy Trời ơi yeah. À có nghĩa là người nào mà đi mình là đi ngắm cảnh đúng không? Người tao ngắm cảnh đúng không? Ờ vừa tắm vừa ngắm cảnh cho những người nào mà đi một mình Trời ơi xịn sồn còn cười vậy Rồi xong hư Thấy chưa? Rồi xong luôn Rồi xong luôn phá hội À đây đây đây đây Ok À quên các bạn ơi, mình tính khoe cho các bạn coi cái này Hiện tại bạn đang thấy outfit của mình À, Sammy đi vô nào Đen Bọn mình đang mặc đồ cặp đó bạn Đó áo nè <laughs> Hôm qua mình với Sam thấy cái áo này dễ thương quá cho mình quyết định Mua gọi là hai cái cho mình với với Sam luôn các bạn ơi Dễ thương cực kỳ Tạo dáng <laughs> Người nhện đấy <laughs> người nhện Người nhện Spiderman Tèo Tèo tèo tèo tèo Thôi mệt bà quá đi ăn đi Ok bạn ơi và sau khi mà mình và Sammy đã lên trên ban công để tham quan rồi thì bây giờ chắc một mình sẽ cùng nhau đi lên một cái quán bar ở trong đây thì quán bar này tên là Sky Bar giống như kiểu quán bar trên bầu trời á bạn <laughs> tại vì tầng khá là cao cho nên là mình sẽ lên trên đó để xem thử à, lên trên đó thì để nghe nhạc và uống rượu thôi nhưng mà mình thì mình không biết uống rượu mình lên đó mình uống coca nhá sao uống gì sao uống gì coca <laughs> uống coca uống nước ngọt đi thôi let's go Ok Wow Ôi trời ơi bạn ơi, nhìn này Phải nói là cực kỳ cao luôn ấy Giống như kiểu là các bạn có thể nhìn được thấy nguyên cả một thành phố Huế Khi các bạn ở trên đây luôn ấy Wow Thích thật sự Sam ơi, lại đang nhìn nè sao sợ độ cao các bạn ơi, sao nhắm lại gần <laughs> Đây mấy bạn à Đây là một con người à, Lúc nào cũng than là mập quá, mập quá Nhưng mà lên đây ăn nguyên cái bánh kem sô-cô-la Mình cũng muốn ăn lắm mấy bạn à Nhưng mà được vừa rồi mình đi quay phim mình tăng 5kg luôn Trời ơi Quay phim mệt cho nên ăn nhiều quá Thế là mình tăng cân Chính vì như vậy cho nên hôm nay thấy Sam ăn mình thèm lắm nhưng mà mình không dám ăn các bạn à không ăn đâu không ăn à, à? ủa tôi nói tôi không ăn cái là không cho luôn à ngon hả? à thèm quá à. cho phong miếng ngon cực ừ cực ngon kỳ cực. thơm sô cô la luôn các bạn ơi ngon cực thật thật sự luôn là bánh này hơi bị ngon luôn các bạn dạ, thật sự là ăn vô á nó nó mềm nè và nó cực kỳ thơm mùi sô cô la luôn ở ờ, này bánh sô cô la mà nhưng mà nó nó không có bị kiểu gọi là nó không có bị bột quá các bạn ừ. ăn nó cực kỳ gọi là không cũng không béo quá ừ nó không nó không nó không bị bột nó quá vừa nó vừa nó nó rất là vừa miệng nó vừa nó nó, nó nói chung là nó vậy đó ừ <laughs> Five minutes later đây mấy bạn ạ à, một con người ham ăn mình mới vừa quay qua quay lại có xíu rồi ba ăn hết nguyên cái bánh luôn rồi thiệt luôn á vậy luôn hả sam Dạ, yeah, cuối cùng thì đồ ăn của mình cũng ra rồi các bạn ơi Ngon không Sam? Ê, ê, đồ ăn của tôi nha, đồ ăn của tôi nha <laughs> Ok Thì mình mới đầu mình nghe là ức gà Mình nghĩ rằng là sẽ ăn được Nhưng mà ức gà chiên mọi người ạ à. Oh no, chiên rồi Thôi chắc là mình sẽ cho Sam ăn chung với mình Chứ mình à, không thích đồ chiên cho lắm Ok, thì hình như là ở đây là chúng ta có cái à, phô mai bạn ơi phô oh mai oh my god phô mai với cái này trời ơi cho nên nó không hề béo tí nào nha ừ không hề béo nha <laughs> ăn cái tăng chục ký luôn nói chung là lỡ đã lỡ gọi ra rồi là phải ăn mày hiểu không không được bỏ phí nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ à, bỏ cái lớp cái lớp à, bột ra từ wow Ta-da. Uhm. được hết Tôi tưởng là món này heo thì lắm mấy bạn ạ à. Ai về đâu nó có phô mai bên trong nè Trời ơi <laughs> Trời ơi coi bà con gái lứa bà ăn kìa trời <laughs> Ôi chắc là mình ăn một tí thôi Cái này có nhiều phô mai quá có tương không ta? Thôi, nhưng mà nhưng mà đã lỡ lên đây rồi phải ăn. Đó, mình chấm vô luôn bạn. Cái này có hai đứa mình ăn cho nên là mình chấm thẳng vô đây luôn nha. Đó. Ok. Ok bạn ơi, sau hồi ăn thì Sammy kêu món này khá ngon cho nên Sammy quyết định dành của mình luôn bạn ạ. À. Sammy ăn hết luôn rồi. <laughs> Nhưng mà không sao, thì hôm nay có nhiều phô mai quá thì mình thì mình không thích phô mai cho lắm. Không đáng vậy. mình sẽ nhường cho Sam bạn ạ. À. <laughs> ok bạn ơi, và bữa ăn của hai đứa mình tổng cộng là hết à, ba trăm rưỡi khá là rẻ. <laughs> không với một cái view như thế này nha mà ở Sài Gòn mà ở mà ở ở Sài Gòn á có lần mình đi ăn ở Sài Gòn là hết mấy triệu á ba trăm mấy là còn rẻ đó bạn đấy thì uh, no nơi rồi nhưng mà chỉ có Sam no thôi chứ mình chưa no bạn ơi tại mình chưa có ăn ừ. ok không bây giờ chắc mình phải đi kiếm gì đó mình ăn để mình quay cho bạn xem tiếp nha let's go đi chơi đây nào và bây giờ thì mình sẽ cùng với Sammy hai đứa mình sẽ đi uh, xem phim. Nhưng mà trước khi đi xem phim thì mình nghĩ rằng mình sẽ phải dẫn Sam đi cắt mắt kính đó bạn ạ. À. Sammy cũng bị cận giống mình á. Cho nên là vô rạp chiếu phim thì Sam sẽ không xem được. Chính vì như vậy cho nên mình sẽ đưa Sam đi cắt kính. Đó, ok. tôi là người chở mà. Ok, đến nơi rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn công chúa tôi đi cắt mắt kính. Đó là chài. Đó, suốt ngày ở nhà đọc truyện nè, cho nên bây giờ bị cận rồi thấy chưa? Nắm tay hả? Ok, nắm tay ôi té té từ từ bình tĩnh sao ơi qua đây coi cướp biển một cây đi nhìn giống cướp biển á cái gì vậy đi qua đi lại coi có bị nhức đầu không kìa bình thường đúng không ok chưa ok ok luôn vậy là coi như Sammy đã cắt kính xong bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim let's go Ok, vậy là coi như Sammy đã có được mắt kính mới rồi các bạn ơi Thì một tí nữa thì Simmy sẽ lên trên đây để đi xem phim cùng với bọn mình à, Mình tính là hôm nay trốn Hero Team đi, ai về đâu bị Simmy phát hiện Cho nên Simmy đòi lên đây để đi xem phim cùng các bạn à Nhưng mà thôi kệ, à, cho Simmy đi theo để Simmy đi xem phim Nhưng mà một tí nữa khoảng 6 giờ rưỡi Simmy mới tới Hiện tại bây giờ chỉ mới có 5 giờ thôi Cho nên bây giờ thì bọn mình sẽ chia nhau ra Sammy sẽ đi đi siêu thị mua một ít đồ ăn để tối nay có đồ ăn đêm còn mình á thì mình mình phải đi ăn mới được mình đói bụng quá nhưng hồi nãy đừng quên nhá là qua kênh không thì là quay được cảnh không ăn còn qua kênh mình sẽ thấy được cảnh mua đồ đó ok đó thì à, Sammy sẽ đi mua đồ còn bây giờ dạ. mình sẽ đi kiếm gì đó ăn đã sau đó tí nữa sẽ đi xem phim nhé mọi người và đi chơi nha tạm biệt Sammy Sam đi mua đồ nha Phong đi ăn đây bye bye Ok bạn ơi Và hiện tại bây giờ trời cũng đã tối rồi Và bà Sammy Bà đi đón Simmy đến giờ này còn chưa tới nơi nữa Mình đang rất là muốn đi xem phim luôn Mà đợi từ nãy đến giờ Lâu quá Chắc mình sẽ ra ngoài Cho nó mát Chứ trong phòng hoài Cảm giác nó khó chịu lắm mấy bạn ạ Không biết mấy bạn có giống mình hay không Nhưng mà mình có một cái nỗi sợ đó chính là mỗi khi mà đứng ở ngoài những cái hành lang như thế này nè mình à, cảm giác nó cứ kinh dị thế nào ấy ok thôi đi xuống dưới biết đi sợ quá ok bạn ơi và mình vừa mới xem phim xong hôm nay mình với Sammy trốn Hero Team đi à, xem phim nhưng mà tự nhiên cái đâu xuất hiện Sammy mọi người ạ à. không tin được không thể chấp nhận được Sammy thấy à, chú bán bong bóng cái là Sammy rồi mua bong bóng mấy bạn ạ à. y như con nít vậy 20 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy hả 21 tuổi hả ok 21 tuổi rồi xám lựa xám thích cái nào ơi xám xám bên đây có con cá heo nè bên đây có con cá heo nè màu xanh nè đấy cá heo phong cận nè 25k hả phong cận gì đang thôi xám tự trả tiền đi ơi spiderman kìa spiderman của Kairon kìa ok mình lấy con cá heo đúng không ok ok bạn ơi và Sammy quyết định là lấy một cái bong bóng hình con cá heo với lại là cái này là gì cái này là gì sao cái này hả cái này là cái à. kiếm cái kiếm à không cái kiếm này có sức mạnh hiểu không sức mạnh là bong bóng đâu, đâu thử rồi đây đâu sao mày thử coi ơi à, cái chừng bay chứ bong bóng bây giờ không cầm mấy rồi cầm mấy rồi ok đâu sao mày dùng thử coi sức mạnh uh. wow ui ui chứ bong bóng to bạn ơi uh. wow to dữ đâu lại đây <laughs> wow quá xịn luôn Đâu, thử xoay vòng ừ thử sam sam thử xoay xoay xoay vòng tròn coi <laughs> nhìn đúng thích luôn á bạn đâu cho phong chơi thử coi bây giờ bây giờ phong và sammy sẽ solo thử xem coi ai tạo được nhiều bong bóng hơn nha ok rồi. một lần thôi nha rồi ok ok một lần nè một trái hai trái <laughs> ba trái bốn năm tám bảy tám chín không không nó không tính ô oh, no mười nè mười nhiều quá à. rồi xong 10 quả ok rồi để coi Sammy được mấy quả nha bạn một quả nè ui to vậy hai quả ba quả 4 Tiếp tiếp 5 Ui mấy cái quả bóng của sam to vậy uh. 6 rồi hả? Gì nhiều vậy? 7 8 9 Wow 10 11 Ôi oh. 11 Wow vậy là thắng không rồi Ồ oh, 11 quả luôn ghê dữ cái này đúng vui luôn các bạn chuẩn bị cá mập con du du du du du du cá mập con du du du du du du cá mập con ok bạn ơi bạn đang thấy là Sammy nay gọi là mua được một cái bộ đồ cá mập cực kỳ dễ thương đó bạn ơi wow đẹp chưa đâu Sam quay đây coi à, dễ thương luôn các bạn ơi này mình và Sammy đã về nhà bọn mình đã gọi là tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới đây bây giờ thì mình nghĩ rằng gì con cá mập kia ngươi làm gì đó ngươi muốn ăn thịt ta sao <laughs> ok rồi thì bây giờ mình nghĩ rằng mình với sammy sẽ kiếm gì đó ăn một tí ok ừ. tại bây giờ vẫn còn sớm mới có 12 giờ đêm mà còn sớm mà ok đây mấy bạn ơi mấy bạn có thể thấy là sammy mua rất là nhiều bánh kẹo luôn các bạn ơi Ai, đúng là con gái rất là thích ăn quà vặt cái này là tôi sợ ông nói bụng nên tôi mua cho ông mà hả gì mua cho tôi á tôi đang giảm cân mà mua quá trời bánh như vậy hả hả đây là đồ giảm cân gì bánh giảm cân hả à? chân gà để chân ốm như con gà bà à, ăn ăn ăn chân gà để chân ốm như con gà ok Đấy, ăn bánh này cho gì tao người phải những cái bánh đó <laughs> tào lao tào lao tào lao tào lao để giảm cân tao ăn đồ cay rất là tốt thì <laughs> giảm cân tào lao rồi lao nè còn mua nước ngọt nữa tôi có uống được đâu tôi sẽ không bao giờ uống đâu Ok bạn ơi và hiện tại bây giờ cũng khá là trễ rồi Mình nghĩ rằng là bây giờ mình nên đi ngủ đây ừ, Ngày hôm nay là một ngày đi chơi khá là vui Nhưng mà có nhiều chỗ người ta không có cho quay á Cho nên là mình không quay lại cho các bạn xem được Đấy, nhưng mà sáng hôm sau thì có lẽ là mình với Sam sẽ đi ăn sáng với nhau một chút sau đó mình sẽ tặng quà cho Sam à, ngày mai mình có một món quà cũng tặng cho Sam bạn ạ à. <laughs> ok còn giờ chắc phải đi ngủ đây um, ok Sammy ơi Sammy Quay Hồi xong ngủ mất tiêu luôn rồi các bạn ơi Bye bye Chúc ngủ ngon Mình phải đi ngủ đây các bạn ơi à, Bắt mình ngủ ngoài sofa nè Đồ ác độc Nhưng mà thôi Chịu thôi chứ sao Có mỗi cái giường à, um, um, healthy. Hình như ở đây mình thấy là có phở thì phải chắc là mình sang phở đi. Okay. Đi kiếm phở. Cho mình một phở gà. Ok thì đây chính là bàn ăn của hai đứa bọn mình à, Cũng khá là nhiều món ấy nhưng mà cũng à, không nhiều lắm đâu Nhìn nhiều vậy thôi, nhiều dĩa thôi chứ đồ ăn không có bao nhiêu đâu các bạn ạ à. Đây mình nhìn thấy đây Ở đây thì mình có gọi một cái trứng cuộn nè Trứng ốp la nè, cam nè, à, phở nè Mình có lấy thêm mực và gà Bên đây là phở của Sammy và bánh của Sam uhm, Đó, mấy bạn nhìn nhiều vậy thôi nhưng thật ra là nhiều dĩa thôi nha Chứ đồ ăn thì bọn mình lấy từng chút một chút à ok đấy <laughs> chứ phải mình ăn nhiều đâu <laughs> rồi bây giờ mình với sam sẽ cùng nhau ăn sáng thôi À quên nữa bạn ơi, trong video mình có bảo rằng là mình sẽ tặng một món quà cho Sammy đúng không? Thì đây chính là món quà mình tặng cho Sammy nè các bạn. Đây chính là một đôi giày các bạn ơi à, thì các bạn nhìn thấy đôi giày nè các bạn nghĩ rằng trời cái đôi giày trắng bóc có gì đâu đặc biệt đúng không à nhưng mà không đâu nha các bạn nha đây mình sẽ cho các bạn xem cái đôi giày này có gì đặc biệt nha bạn thấy là ở trong nhà thì nó có màu trắng như thế này đúng không nó trắng tinh luôn nhưng khi chúng ta cho nó ra ngoài nắng thì nó sẽ như thế nào đây bạn hãy xem đây mình sẽ mở cái này ra cho ánh sáng chiếu vào ngay lập tức đôi giày nó sẽ đổi màu các bạn ơi đây mấy bạn nhìn nha đây đôi giày của chúng ta nè đây là ngoài nắng nè Piu Đó bạn bạn thấy nó nổi màu lên không à. Đó nó lên màu rồi đó bạn Đó bây giờ nó có màu xanh với lại màu tím và màu hồng nữa bạn Đấy thấy không à, Mặc dù là nó vẫn chưa có rõ lắm nó, nó, nó chưa có đậm lắm Đây nhưng mà các bạn vẫn có thể thấy được đúng không Ê Đôi giày này khi đi ra ngoài nắng các bạn Thì ngay lập tức nó sẽ đổi màu nha Nó sẽ hiện màu lên Đấy thấy không Đấy thành màu rồi nè Đấy bạn thấy á, đó. đó, đôi giày hồi nãy màu trắng tinh đúng không? Bây giờ nó đã có màu rồi nè <laughs> Đây là món quà mình sẽ tặng cho Sammy nha <laughs> Sammy ơi Sammy à Quay Không để ý tôi luôn hả Gì vậy nè Có quà nè Ủa gì vậy Đẹp không Đẹp không mà tưởng đưa tôi gì vậy Hả Ê sao nó đổi màu đẹp vậy đó đúng rồi đây là một cái đôi giày nó có thể đổi màu được khi ra ngoài nắng á ghê không nè đôi giày màu trắng tưởng của ông mà sao bây giờ nó đổi màu lạ ghê ha ủa giày này là phong mua tặng cho sam đó trời nghĩ sai ông mà vậy tôi thù lù vậy ai mang được sai này sai 39 sai con gái bà nội trời tôi sai 40 ông nội ờ thì nó là sai 40 đó mệt quá lẹo thiệt mà đây đây giờ sam sam thử mang thử coi trời ơi đắt tiền nha vậy đắt tiền đúng không qua ui xịn nhá vừa em, em chân em chân vừa chân không vừa đâu đâu mang mang mang mang cho thử cả hai đôi luôn coi Ai, trời, Đó, ờ, quá đẹp luôn, đứng dậy coi Wow dạ, <laughs> Nhìn ba Nhìn ba mặt cái bộ đồ Ok, đó, quá trời đẹp luôn Siêu cute luôn các bạn ơi Thích không? À, trời ơi Đây Thích là tôi ờ, reel thứ hai trong đời tôi <laughs> Ủa? Tặng rồi không không cho người ta gì hả? À? ủa sao tặng đôi giày mà cho có mỗi cái một cái chân gà vậy Hả? không thèm ok mấy bạn ơi vậy là coi như là đã xong ờ, một ngày mình và sammy trốn hero team đi chơi <laughs> và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải về nhà để làm việc quay video cho bạn fan xem tiếp thôi hả Ủa Sammy về Sammy vẫn mang theo con cá heo à? Chứ sao đây là pet của tôi hả? Đây là gì ta? Best friend Best friend <laughs> Không rồi thôi đi về nha mọi người rồi xong luôn các bạn ơi sammy đóng cửa là sao nhốt best friend của sam trong đó luôn rồi khỏi mở luôn thôi bỏ luôn đi bỏ luôn đi thôi nè lấy đi nè thẻ đó mở cửa đi giải cứu best friend đi giải cứu best friend nè trời ơi có cái bong bóng thôi mà cũng ok <laughs> rồi khổ bà quá ok đi thôi Ok các bạn ơi Và bây giờ thì mình đang cùng với Sammy Hai đứa mình đang cùng nhau quay trở về ngôi nhà thân thương à, Vậy là coi như đã kết thúc một ngày gọi là Trốn, trốn Hero Team đi chơi của hai đứa mình rồi <laughs> Nói là trốn Hero Team vậy thôi chứ thật ra là bọn mình cứ xin phép đàng hoàng các bạn hiểu không ạ Mà <laughs> có xin cho ta? hình như là chưa thì phải ờ à, vậy là đúng là trốn mà các bạn <laughs> nói chung á là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 bye bye sao bye bye rồi bye <laughs>